Xin chào, ở trong bài học số 2 này thì chúng ta cùng đi nghiên cứu hành vi của người dùng và những tính năng tuyệt vời nhất ở trên Zalo là như thế nào. Hành vi số 1 là chúng ta gì? Hay chat trao đổi với nhau qua những cái tin nhắn ở trên Zalo như thế này. Đó. Hành vi số 2 là chúng ta đọc những thông báo ở trên Zalo. Ví dụ là bạn bè của mình gì họ đăng bài ở trên Zalo cá nhân các bạn nhé mình sẽ đọc được xem là họ đăng cái gì rất tuyệt vời các bạn và hành vi tiếp theo là là chúng ta gọi điện cho người thân rồi cho khách hàng thông qua gì à, Zalo voice mọi người nhé ví dụ tôi sẽ gọi điện cho khách hàng chẳng hạn này thì mình bấm vào phần gì phần gọi nhá gọi điện hoặc gì là chúng ta có thể gọi điện bằng video chẳng hạn đúng không và hành vi tiếp theo là gì là chúng ta là gì lướt lưu feed ở trên ở trên zalo mình bấm nhật ký bạn ạ bấm nhật ký này mình lướt feed này và mình đọc được những bài quảng cáo ở trên zalo như sau ví, ví dụ là uh, công ty này họ đang quảng cáo bán nhà hôm chẳng này vân vân trên đây là một số hành vi mà khách hàng hay sử dụng nhiều nhất và bạn chú ý này là khách hàng sử dụng zalo tại việt nam cực kỳ cực kỳ đông và đứng sau nền tảng facebook thôi các bạn nhé và đang xếp số 2 tại việt nam cho nên chị hãy hãy đào sâu cái nền tảng này giúp tôi rồi thì những tính năng mà quan trọng ở trên Zalo như sau này đầu tiên là gì là tính năng gì là chúng ta có thể gửi tin nhắn cho khách hàng ví dụ là chúng ta có gì là có thể gửi uh, những tin nhắn đó là gì là gửi ai những icon nhá anh chị nhá gửi icon này mặt cười vân vân và chúng ta sẽ gì gửi hình ảnh của chúng ta gì cho khách hàng của mình nhá nói trao đổi thông tin bằng hình ảnh à, gửi hình ảnh sản phẩm này giá vân vân và sau đó chúng ta có một tính năng đó gì là ghi âm cuộc gọi để gửi cho khách hàng ví dụ là anh chị bấm vào cái mic micro này sau đó sau đó anh chị bấm nhấn giữ giúp tôi nhá là chúng ta thì thực hiện gọi ghi âm bằng tính năng này rất hiệu quả các bạn nhé sau đó mình thả ra và mình khách hàng sẽ nhận được và bạn nghe thử xem nào đó rất tuyệt vời đúng không và tiếp theo là gì là chúng ta có thể gửi cái vị trí chúng ta đang đứng cho khách hàng nó rất tiện lợi nhá ví dụ khách hàng muốn gặp chúng ta đúng không thì chúng ta đang đứng ở đâu họ bấm họ sẽ chạy tới đó này mình bấm vị trí của mình này và sau đó mình vị trí hiện tại này và bấm gửi cho khách hàng họ xem các bạn đấy à. và tiếp theo là chúng ta có thể gì? gửi tập tin tài liệu cho khách hàng vậy mình gửi từ gửi tài liệu gì file nhạc uh, file tài liệu file pdf uh, video nhớ này là những tài liệu này gì dưới 1 GB anh chị nhé thì mình gửi được này và chúng ta có thể tạo nhắc hẹn này cho khách hàng công công việc ngày hôm nay là vì chúng ta gặp nhau để trao đổi cái gì đó à, là chị có thể nhập tiêu đến nhắc hẹn này hôm nay đúng mấy giờ sau đó là gì vì hôm nay là chúng ta gì là họp chẳng hạn này đúng không họp hôm nay đúng 12 giờ đúng không bấm xong này và khách hàng sẽ nhận được các bạn nhé và chúng ta có thể soạn tin nhắn nhanh đó tạo tin nhắn nhanh ví dụ chúng ta tạo sẵn cái mẫu nhé tạo tin nhắn nhanh như sau này đó vị xin chào đúng không xin chào phím tắt à phím tắt là phím gì ở trên bàn phím đúng không chữ P đúng không phím tắt nhá là gì là chữ đúng rồi chữ P thì bạn nhá chữ P là phím tắt để mình gửi cho khách hàng nhá nội dung tin nhắn là gì à gửi gửi tin nhanh chẳng hạn đúng không gửi gửi tin nhanh rồi bấm hoặc là chặt hình ảnh như sau này hình ảnh này đúng không rồi bấm lưu lại này đó thành công và bây giờ mình chọn gửi tin nhắn anh bạn xem nào đó mình chọn cái này này bấm vào gửi bạn nhé đó gửi tin nhanh như vậy là khách hàng sẽ nhận được các bạn nhé sau đó gì à, ờ, rất nhiều mình có thể chuyển tiền thì hoặc là chia sẻ danh thiếp của những người bạn của mình cho những người khác vậy tôi muốn chia sẻ danh thiếp của bạn của mình cho bạn ờ, bạn thiện ngân đúng không tôi bấm chia sẻ đây tôi chọn bạn này đi tôi chọn đó tôi muốn chia sẻ đây bấm chia sẻ danh thiếp này đúng không thì tôi chia sẻ danh thiếp này cho gì à, cho những à, người bạn của mình này đó hoặc là gì à, những cái phần à, vẽ hình kiểu chữ vân vân là chị mình tự tìm hiểu nhé đó thì đây là một số tính năng mà chúng ta hay sử dụng nhất ở trên Zalo và một tính năng nữa là chúng ta hay dùng đó là gì là chúng ta bấm vào khám phá này ở trên đây là chúng ta có có thể mua sắm ở trên đây các bạn nhé mua sắm ở trên cái shop này mình bấm vào shop này đó thì có rất nhiều cái shop hiện ra đó là cho phép Zalo shop truy cập vị trí của bạn bị bấm cho phép đi không sao đâu thì chúng ta có thể mua sắm ở trên đây rồi mỹ phẩm thời trang vân vân phụ kiện thì chúng ta nhớ này cái shop này rất nhiều người đã từng mua trên đây và đặc biệt là những khách hàng họ thích sự đơn giản nhá họ mua sắm ở trên đây và chúng ta chỉ là có thể sử dụng là dịch vụ công này là ví dập Zalo Pay là cho chuyển khoản qua hoặc là nạp tiền điện thoại qua gì qua những ứng dụng của thằng Zalo Pay đấy các bạn nhé rất tuyệt vời mình nạp bao nhiêu tiền thì các bạn tự tìm hiểu giúp tôi nhé rồi trả hóa đơn ờ, điện nước vân vân này tích lũy mini app này vân vân rồi data 3G 4G thì những tính năng này là các bạn nhớ chú ý nhé là các bạn hãy khám phá giúp tôi rồi tiếp theo những tính năng gì khác một tính năng là gì là tìm bạn quanh đây các bạn nhớ đây tìm bạn quanh đây là một tính năng mà ngày xưa rất nhiều người tìm đúng không lại chị ghi này tìm bạn quanh đây này quanh đây này rồi bạn thấy chưa bấm xem này rồi bấm tìm quanh đây bạn nhé là chúng ta thấy những người bạn xung quanh của mình đây Thanh Thủy 25 tuổi cách đây 1,3 km này rồi đấy Nguyên bé lóp lon lơi vân vân này xương này vân vân đó single mom đúng không đây là những người bạn là chúng ta có thể gì là chúng ta có thể kết bạn những khách hàng của mình vì anh chị có thể lọc theo độ tuổi bấm vào đây này đó bấm vào đó đúng không mình muốn tìm độ tuổi là bao nhiêu độ tuổi là nữ hay nam nam giới hạn này đồng ý này tuổi bao nhiêu tuổi đúng không từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi đây giới tính này chọn tất cả giới hạn này đấy thì các bạn có thể tìm bạn quanh đây và rất nhiều cái tính năng khác anh chị nhé rất tuyệt vời của Zalo mà khách hàng gì họ hay sử dụng mà các bạn chú ý này những tính năng này các bạn có thể ờ, khám phá giúp tôi các bạn nhé rồi ờ, đây là gì là cái hành vi và những tính năng của ứng dụng Zalo này hy vọng là các bạn gì sẽ hiểu và các bạn ứng dụng nó thử hàng hàng ngày để chúng ta có kết quả chúc các bạn thành công xin chào hẹn các bạn ở trong bài học tiếp theo của tôi